Xin chào các bạn Thì à, như à, những clip kia có nhiều bạn hỏi mình là cách để mà pha cái dung dịch để mà làm bóng cái lớp xe làm bóng cái à, làm đen cái lớp xe này nha các bạn thì hôm nay mình pha chế được cái dung dịch này thì cái dung dịch này mình pha chế thì rất là rẻ như cái hũ này chỉ có 10 ngàn thôi và nó có thể làm bóng cái lớp xe này và cái lớp xe này nó đang bị dơ đi chăng nữa vẫn có thể làm đen và bóng nhưng mà mà khô tích tắc trong vòng 5 đến 10 giây thôi là khô à thì hôm nay mình sẽ um, làm cho các bạn xem thử đây là cái dung dịch mà dung dịch màu đen chứ không phải dung dịch dung dịch như người ta là màu màu màu khác nha các bạn màu trong nha các bạn quét lên là nó đang nhánh và nó khô tức thì luôn nha các bạn đó các bạn coi cái chỗ này mình quét mới là khô liền hả các bạn khô liền tức thì rồi cái này là mình quét đậm đặc luôn đó nha các bạn nên nó nó lâu khô một chút thôi chứ mà nếu ờ, quét đúng là chỉ ờ, rất là đẹp bạn thấy khô liền không ạ à? đây khô liền thì luôn bóng láng đen ngón luôn đẹp long lanh luôn nha các bạn rồi mình thợ sẽ thử cái khác cho các bạn xem thì cái dung dịch này nó có thể quét lên mọi thứ nha các bạn kể cả simili này luôn nha các bạn thì trước tiên quét cái này à, mình xin các bạn một thứ là mình sẽ không chia sẻ cái à, cái công thức ừ, làm ra cái dung dịch này mình sẽ chia sẻ qua một cái kênh khác bởi vì cái kênh này của mình mình đụng chạm tới à, miếng ăn của nhiều người quá bởi vậy mình sẽ dời cái kiến thức này qua một cái kênh khác mong các bạn ừ, mình sẽ để dưới bên đường link bên dưới cái à, video này thì các bạn mong các bạn qua bản subscribe kênh mình để à, lỡ sau này mình có bị người ta đánh chết cái kênh này vẫn còn cái kênh đó nha các bạn rồi thì mình chia sẻ cái à, cái cách pha chế cái dung dịch này ở bên à, cái kênh bên đó nha các bạn còn kênh bên này mình mình sẽ quét cho các bạn xem về cái tác dụng của nó thôi thì đây chúng ta sẽ dùng bông gòn xài một lần rồi bỏ nữa không ạ các bạn xem cái tốc độ bay hơi của nó rất là cao đèn bóng lên liền nha các bạn đèn bóng lên tức thì luôn và nó sẽ khô lên ngay tức thì khô liền luôn các bạn bạn thấy không khô liền tức thì bạn thấy độ bóng của nó không nhắc lại nha các bạn mình đã à, chỉ cái cách pha chế bên kênh thương hiệu bên dưới cái video này nha các bạn mong các bạn qua bển à, subscribe kênh đó để mình à, lỡ có bị cái kênh này có bị mất thì vẫn còn cái kênh đó nha các bạn rồi bây giờ thì mình sẽ thử trên đầu đèn xe của mình thử luôn cho các bạn xem nha khô liền xuất hiện các bạn cái quét cái này thì chúng ta phải à, lót kỹ hoặc là tháo ra sợ nó dính qua bên đây Bởi giờ mình quét sơ một miếng cho các bạn xem thôi đây nó quất thêm lớp nữa phân biệt rõ ràng các bạn như cái bánh xe rồ cũ này các bạn thấy cái độ dơ của nó ha mình sẽ dùng cọ quét lên nha các bạn mình quét như vậy nó hơi đậm nên nó lâu khô hơn một chút nếu quét vào gọn thì rất là mau khô nha các bạn để thử coi nó khô chưa khô nữa. khô nữa. khô liền các bạn cái này cái kỹ thuật mình quét chưa có chưa chọn chuẩn lắm nha các bạn mà chỉ nó hơi lem lút nhưng mà làm riết quen sẽ à, làm rất là sạch sẽ và đây là kỹ thuật này cái này à, mình làm ra là thì cái độ hiệu quả mình cảm thấy rất là cao nha các bạn các bạn cứ làm thử đi các bạn sẽ biết cái hiệu quả rất là cao và ít tốn kém rồi mong các bạn qua kênh kia ủng hộ kênh ờ, bên kia của mình bởi vì mình à, bên đây sẽ đụng chạm đến miếng ăn của người ta nên mình muốn các bạn qua kênh ủng hộ cái kênh kia ờ, để dự phòng nha các bạn mình chia sẻ cái kiến thức làm ra cái dung dịch này bên kênh kia rồi nha các bạn rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi